Rồi rồi, sờ khai vua, sờ khai vua Nào, chơi đi, chơi đi Chơi đi, lâu quá, chơi đi, nhanh lên Xẻ vừa lâu quá, chưa điểm Gì đây, làm gì đây, lấy cái gì, lấy cái gì Kim cương, áo kim cương Ôi, ôi, xịn quá, xịn quá Cà, trời ơi Cái gì nữa, cái gì nữa Cái này, đâu rồi, kiếm sắt Kiếm sắt, kiếm sắt Rồi ôi, lấy cái gì đấy, lấy cái gì nữa Cái gì đây, không tên Tên, ôi, ôi cái gì đây? Phải cái gì đây? Ơ, ơ, ơ, ơ Làm gì nữa? Làm gì nữa? Bắt cầu, bắt cầu, bắt cầu qua, bắt cầu qua Bắt cầu qua Anh bạn à Tôi có thể dẫn hoàng được không? Ơ à. Thằng này nó hack rồi